sẽ giới thiệu một số cái dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi nè với nhiều mẫu mã và giá cả đây cho các bạn có thể tham khảo và chúng ta có thể lựa chọn thì ờ, đầu tiên ở bếp số 1 này nó sẽ có giá 1,6 triệu nè đây là bếp uh, hiệu Paloma đây có model là IC330SB bếp số 2 này có giá là 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGTM56D GL ở đây sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên nè đây đây là công tắc rang chiên giúp các bạn có thể chế biến những món rang hoặc là chiên nó thoải mái và không lo bị tắt lửa đây thì các bạn gặp về, về bên tay trái á, là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gặp về bên phải như thế này là tắt chế độ rang chiên nè tiếp theo là bếp số 3 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM563DG bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên đây bếp số 4 có giá là 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 5 có giá là 2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM563BE đây là công tắc rang chiên nè bếp số 6 có giá là 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL bếp số 7 có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma model là IC33BE9 <coughs> tiếp theo là bếp số 8 đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma bếp này có giá là 4,7 triệu model là IC360WA đây biết mình tích hợp full chức năng nè ở đây sẽ có là nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên phải sẽ có ờ, rang xào chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả ba bếp đây bếp số 9 có giá 1,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGE 66 661 FTS bếp số 10 có giá 2,4 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM 640E bếp số 12 giá 3 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC N86KB bếp số 14 giá 2,8 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM64BE bếp số 13 giá 2,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM64BE đây là một cái dòng bếp kính của Rinnai số 15 giá 8 triệu thì bếp là Rinnai model là RTS61AWG10RN thì uh, ờ, bếp này tích hợp full chức năng nè hẹn giờ nấu cơm nấu cháo uh, rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội đây chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động nè thì đây là một cái dòng bếp các bạn lưu ý á, là khi mà sử dụng á, thì các bạn phải đặt nồi lên thì nó mới cho cháy lửa được tiếp theo là bếp số 16 có giá 4 triệu đây là một cái dòng bếp ờ, cũng là mặt kính nè của Haman bếp full chức năng hẹn giờ cả hai bếp nấu chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm rang xào nè nấu cơm nấu cháo và nướng tự động bếp số 17 có giá 5,5 triệu hiệu là bếp là ờ, Rinnai modem là S660 VCTS đây cũng là một cái dòng bếp uh, mặt kính và full inox và full chức năng đây bếp full chức năng bếp số 18 giá 6,5 triệu thì bếp là Rinnai model là RTS61 AWK1 uh, WK1R đây bếp mặt kính full inox và full chức năng đây là chế độ rang xào nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ và nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây bếp này có giá 6,5 triệu số 18 tiếp theo là bếp số 19 giá 6 triệu đây là một cái dòng bếp kính của Paloma đây model là BA61WCK bếp này cũng tích hợp ở đây là full chức năng nè nó sẽ có tích hợp full chức năng ở đây đây tiếp theo là bếp số 21 đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba đây thì những bạn mà có nhu cầu nấu ăn nhanh các bạn có thể tham khảo sử dụng những dòng bếp từ như thế này bếp số 21 giá 3,5 triệu hiệu Toshiba tiếp theo bếp số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp ga âm của Haman nó sẽ có ba bếp nấu ở đây đây ba bếp nấu đây một cái dòng bếp ga âm giá 8 triệu hàng trưng bày là hàng chưa qua sử dụng thì ờ, vừa rồi đây tôi đã giới thiệu một số cái dòng bếp của cửa hàng chúng tôi nè khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi thì các bạn cũng sẽ được tặng kèm ở đây đó là một cái bộ quà tặng thì nó sẽ bao gồm là một cái bộ pin sạc để giúp cho chúng ta có thể sử dụng nó tiện lợi và nó dễ dàng hơn thì uh, tiếp theo là tôi sẽ đếm ra con bếp chính của video này không làm ừ. thì ờ, đây là một cái dòng bếp của Paloma ừ. model là BA 340.DA đây là cái nội thất ở phía bên trong của bếp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 là ngoại thất bên ngoài của bếp thì uh, những lỗ, lỗ lớn phía sau á, và phía bên dưới bếp sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà chúng ta phòng chống trường hợp á, là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá dây điện thì uh, bếp sẽ được thiết kế nè nó sẽ có lò nướng đây rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng là chúng ta vệ sinh nè các bạn sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để mình đốt lửa than rất là tiện lợi thì ờ, ở cái tính năng đầu tiên ở đây á, mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á, là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt ở đây thì tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây đây là hai bếp nấu đây và một bếp nước đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ cùng lúc là cả ba bếp nè để mình có thể dễ thổi để ờ, thao tác là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn xem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 thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng các tính năng này ở nhà các bạn thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những loại nồi mà nó có đáy dày nếu như mà các bạn sử dụng những cái loại nồi đáy mỏng thì nhiệt độ nó sẽ rất là dễ tản ờ, còn nếu như mà có gió thổi qua ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ nó chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà nó khóa ra được thì nhà sản xuất họ thiết lập ở quay cảm biến ở giữa này ở điều kiện bình thường nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga nên khi mà các bạn chế biến những món rang hoặc là chiên thì cái nhiệt độ nó sẽ vượt quá cái nhiệt độ của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra lại thì đôi lúc nó sẽ rất là bất tiện thì à, để mà khắc phục phục cái vấn đề đó thì nhà sản xuất họ cũng có thiết lập một cái ờ, công tắc chế độ rang chiên ở đây các bạn ấn vào giữ 3 giây nè đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn kích hoạt tính năng rang chiên này lên thì quay cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ 250 lên đến 300 độ nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên thêm được một lúc nữa nhưng bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nói chung thì nó vẫn không được bao lâu đâu nó vẫn rất là bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề đó thì bên cửa hàng chúng tôi có thiết kế và lắp đặt một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa thì hiện tại trên thị trường chỉ có anh chỉ có duy nhất bên cửa hàng chúng tôi là đang phân phối cái dòng công tắc rang chiên đó thôi thì nếu mà các bạn có cái nhu cầu muốn lắp đặt cái công tắc rang chiên đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta được lắp đặt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 thì ở cái pin sạc này nó sẽ có hai cực ở đây đó là cực âm và cực dương nè đây dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm nè thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á các bạn nhớ lưu ý á, là chúng ta sẽ hướng cực dương là dấu cộng này ra phía bên ngoài như thế này và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu mà các bạn lắp đảo cực pin nó thứ nhất là biết nó sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin thì ờ, các bạn sẽ việc mượn vào cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên dấu cộng nè cực dương nó sẽ có cái lỗ nhỏ sẵn đây các bạn móc vào đây như thế này để chúng ta cố định lò xo lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp là nó sẽ bị bung ra các bạn để cái, cái lò xo này nè các bạn tiếp xúc là cái miếng thép phía trước để vô trong thì nó sẽ đụng còn để ngoài sao mà đụng ba bốn mươi là nó lò xo nó bên trong nó cố định một chỗ thì khi mà mình đẩy vô thì nó mới dính lại được chứ để là một chỗ sao mà đẩy bếp sử dụng pin sạc hoạt động vẫn bình thường thì à, bên không biết á tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ cho các bạn nè để mà chúng ta có thể cắm vào cắm sạc vào để mình sạc pin đây đây sạc pin như thế này thì à, tiếp theo á, tôi sẽ nói về những cái tính năng của bếp thì đầu tiên là bếp nướng nè các bạn sẽ có tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây thì à, bếp nướng này á, là do cái bề mặt mâm nướng là hơi động nè nên khi mà các bạn nhấn á, thì các bạn nên giữ khoảng là từ 3 đến 5 giây để cho cái lượng ga nó lên đều đi thì bị thì lửa nó sẽ cháy đều ra nếu mà các bạn ấn mà buông ra liền á nó sẽ có thể xảy ra tình trạng bị ngắt cái ờ, ga giữa chừng á thì nó sẽ không cháy ờ, lửa ra được đây thời gian mặc định là 9 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút ở đây tôi sẽ giảm một phút để để mà thử ờ, tính năng hẹn giờ bếp nướng bếp nướng cho các bạn xem ở đây sẽ có tính năng hẹn giờ của bếp nấu đây nó sẽ có hai hiển thị hai cái hình đèn hai bếp hai bên nè đây các bạn bấm bên hiện đèn bên tay trái là hẹn giờ bếp bên trái thời gian mặc định là 3 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 90 phút và tôi cũng sẽ hẹn giờ một phút cho các bạn xem thử thôi thì các bạn có thể hẹn giờ cùng lúc ở đây á, là một bếp nướng và một bếp nấu đây tôi đang hẹn giờ cùng lúc là một bếp nướng và một bếp nấu nè đây bếp nướng là đếm ngược thời gian nè ở bếp bên phải này sẽ có tính năng chọn nhiệt độ chiên đây các bạn có thể lựa chọn nhiệt độ nè 160 180 hoặc là 200 thì các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ phù hợp với thực phẩm các bạn muốn chiên thì ờ, cái nhiệt độ khuyến cáo của nhà sản xuất á,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 năng hẹn giờ nè biết bên trái mình đã khóa ra sau tính năng hẹn giờ nè cuối cùng ở đây á, sẽ có đây là hai tính năng đấy là nấu nước sôi và tính năng uh, nấu uh, cơm đây nấu nước sôi và nấu cơm hàng ở trên là nấu cơm và ở dưới là nấu nước sôi thì ở tính năng nấu cơm ở trên này á, bên Nhật họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm ở bên trên bếp ga nhưng mà cái loại nồi đó thì tôi chưa thấy được ờ, nhập khẩu hay là du hành ờ, du hành gì ở Việt Nam nên là khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm này á, các bạn nên lựa chọn những loại nồi thứ nhất nếu mà chúng ta có nồi áp suất thì các bạn nên lựa chọn nồi áp suất còn nếu mà không có thì các bạn cũng nên lựa chọn những loại nồi mà nó có đáy dày á, thì nó sẽ cho chúng ta có độ phù hợp và nấu ăn nó sẽ chính xác hơn thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm á, các bạn cũng nên kéo cần gạt lửa này rồi mức ở giữa